ờ, bản app mới thì giờ lỗi user không xem được video lỗi do đâu nhỉ ờ, em và nó cũng một phần là do em chủ quan cũng cần nhật những cốt của em website thì nó bị yếu ok thế thì uh, phải cải tiến lại quy trình nhá xem lại quy trình thì đây không biết là các chỉ số em chạy thế nào ờ, em đã phân tích các số lượng của các bạn câu lạc bộ gửi đến thì thấy là CPI khá là cao nên là cái action mình cần uh, cao hơn so với bình thường là cao hơn từ 3,5 đến 6 lần phải 5 đến 6 lần và cái đích đến của em là 800 TOEIC đúng không thì để đạt được cái 800 TOEIC này của em là phải listen phải nghe được trăm podcast này đúng không phải đạt được 50 stretch enjoy này đúng không ờ, anh ấy cũng rất là ừ, không biết vì sao tự động bị xúc tiến cái trường hợp này anh ấy đang rất là tận thế là anh ấy đang có vấn đề gì đó hoặc là đang có khả năng gì đó để không có vấn đề gì lúc đấy thì mình hiểu cảm xúc của rất đấy thì em cứ là sao nếu mà bây giờ mình thèm uh, em nghĩ là mình có thể kết hợp việc ờ, uh, user xem quảng cáo để lấy xu uh, như vậy thì những cái user mà họ không có khả năng trả lời tài chính họ có thể xem các video đấy họ lấy xu và họ sẽ có các bài học của khi chúng mình cùng nhau xây dựng eJoy, chúng mình không chỉ muốn eJoy là một công cụ để học ngoại ngữ, chúng mình mong muốn eJoy là nơi nuôi dưỡng tinh thần học tập trọn đời của mỗi người. Nếu như sứ mệnh của chúng mình chạm với bạn, hãy cùng đồng hành với chúng mình.